Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xem.com Và nếu anh em nào lần đầu xem video trên kênh tút Hoàng Giang Crypto ấy, Thì nhớ nút subscribe đăng kênh tút cũng như bật nút chuông vào nữa chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Giang Crypto nha Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cho bạn một sự kiện đến từ uh, sàn Make Global nha như em đã biết thì uh, sàn Bách này cực kỳ uy tín và luôn có rất nhiều các sự kiện cực kỳ hot luôn nha. Và sự kiện lần này là sự kiện Kickstarter này, bỏ phiếu để niêm yết giành được Aerobe anh em nha. Ra mắt đầu tiên này, Make Kickstarter bỏ phiếu niêm yết để giành được 235 ờ, triệu 294.118 ờ, trên feed nha. Viết tắt là CPAT e này. Và đây là một Aerobe hoàn toàn miễn phí luôn nha. Thời gian bỏ phiếu này là từ 10 giờ 30 đến 17 ờ, giờ 50 ngày 26 tháng 5 theo giờ Việt Nam GMT cộng 7 em nha. Kế nữa này là thời gian giao dịch là 9 giờ tối tức là 21 giờ đấy ngày 27 tháng 5 năm 2022 theo giờ Việt Nam luôn nha rồi tiếp theo anh em có thể quan sát thấy này giải thưởng dành cho tất cả người dùng là 190 triệu đồng token uh, CPET nha rồi cũng như là giải thưởng cho các đại lý này là 45 triệu 294.118 đồng token uh, CPET nha chỉ dành cho các đại lý xếp hạng top 500 ha và giá thị trường hiện tại đang là 0,00017 đô la này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xem chi tiết sự kiện như thế nào nhé ok thì đây là chi tiết của sự kiện này nha là một ngày trước này ok Make Global rất vui mừng ra mắt cuộc thi Kickstarter một cuộc thi niêm yết do nhóm dự án khởi xuống trên Make trước khi ra mắt nơi người dùng có thể stake token để bỏ phiếu cho một mục tiêu đã định trước ha chi tiết dự án Kickstarter trên pit này ở đây sẽ có thông tin dự án nha thông tin này được cung cấp bởi bên dự án chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nha tên dự án này tổng cung này rồi website chính thức cũng như là địa chỉ hợp đồng à, BEP20 nhóm Telegram này cũng như là kênh Twitter, kênh Discord và kênh Medium nhé. Giới thiệu tóm tắt dự án này. Champit cam kết xây dựng cầu lối giữa trò chơi Play to Earn và người chơi, đồng thời người chơi xác định nền kinh tế của quyền sở hữu nha. Trong Champit, người chơi có rất nhiều cách để kiếm thu nhập này. Đó, làm thế nào để tham gia này. Người dùng có thể stake đồng token mới của sàn để tham gia bỏ phiếu và có cơ hội giành được airdrop miễn phí của dự án nha. Chi tiết như sau này, thời gian bỏ phiếu này, thời gian giao dịch này, như vừa nãy mình đã chia sẻ rồi nha là Prut nó đã mở này link bỏ phiếu này như là chi tiết Aerobe này token bỏ phiếu ha yêu cầu là phải có tối thiểu ít nhất là 10 MX cũng như là tối đa là 500.000 MX này quy tắc này giải thưởng anh em thể quan sát thấy nhá để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập này rồi điều khoản và điều kiện là cảnh báo rủi ro cũng như là các kênh social trong mạng xã hội của Make Global ha Ok Ngoài ra trẻ thêm ấy, anh em nào chưa có tài khoản Mac ấy, thì mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi em đăng ký qua link đó thì em sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch nha. Ok thì ở đây em có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là tài khoản email này. Rồi mình đăng ký bằng tài khoản email thì em sẽ đăng nhập email này, sau đó tạo một khẩu đăng nhập này, kiếm nữa là xác nhận lại một khẩu đăng nhập một lần nữa. Bước kế tiếp thì em sẽ nhấn vào nhận ngay thì sẽ có mã xác minh được gửi về email anh em đăng ký, anh em nhập vào đây nha. Rồi tiếp nữa ở mục à, mã giới thiệu tức là mã mời đấy thì em giữ nguyên cho mình nha. Sau đó anh em nhớ tích chọn vào tôi đã đọc và đồng ý với các thỏa thuận người dùng và chính sách bảo mật của sàn Make Global này. Cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo được khoản Make hoàn toàn miễn phí 100% nha. Ngoài ra ở đây sẽ có thông tin sự kiện ở trên Twitter nha, trên Twitter của Make Việt Nam đấy. Đó, thông tin thì cũng tương tự như thế thôi. Anh em có thể like thích này, sau đó tweet lại nha. Ok thì như vậy là Hoàng Giang Crypto đã chia sẻ cũng như giới thiệu cho anh em sự kiện Make Kickstarter bỏ phiếu limit để chúng ta có thể giành được token ờ, CPET này nha.